xin uh, chào tất cả mọi người hôm nay mới lại có cái uh, video về cái uh, cám như là như là có nhiều người quan tâm về cái cám mà mình đã giới thiệu là cái cám nhập đức ạ cái giá của nó rất là hợp lý và uh, chất lượng thì ok mà uh, cái thời gian gần đây ấy thì uh, nó có một cái chút trục trặc về cái vấn đề nhập khẩu thành ra là hàng nó bị gián đoạn hai ba lần bị uh, theo kiểu là là là bị vậy này bị cháy hàng tức là hàng ở trong kho hết không còn hàng cái này là rất là xin lỗi mọi người uh, rất là xin lỗi mọi người vì cái việc là nó bị đứt quãng hàng khi mà đứt quãng ấy, thì nó rất là phiền mình là cái người dùng mình hiểu bản thân chạy mình cũng bị đứt quãng Ờ, bởi vì là nó có một cái ờ, một vài cái vấn đề ở trong cái nhập khẩu nó có một cái, cái, cái gọi là những cái rủi ro không may ở ờ, thất lạc giấy tờ thì ra là cái lô hàng nó lại phải chờ gửi lại không nó lại trúng vào cái đợt uh, nghỉ Giáng sinh và nghỉ Tết ở bên uh, Âu thì ra là nó hơi bị dở cái uh, cái uh, sau khoảng tầm uh, hơn một tháng nữa thì cái lô hàng mới về thì từ đấy thì có lẽ là sẽ tạm biệt với lại những cái nhớ hàng bởi vì khi ấy là các thứ là mình sẽ làm trước và cái ờ, số lượng nhập về sẽ rất là nhiều chứ nó không có vài trăm bao ờ, năm sáu trăm bao như cái giai đoạn vừa rồi nữa năm sáu trăm bao như giai đoạn vừa rồi nó rất là nhanh hết nó bị ờ, đâm ra nó bị nhỡ mà cái đấy là nó bực bội lắm mình hiểu cái cảm giác của mọi người mà nếu mà khi mà hỏi cám hỏi đến cám mà cứ bảo là là là, là chưa có với đang hết rồi cái này kia nó rất là bực bội Ờ, vì chuyển cái đồ ăn ờ, từ một cái loại này sang một cái loại khác ấy, là con chó nó cần một cái thời gian ngắn để nó quen ờ, nó quen để nó tiêu hóa tốt nhất và khi nó và nó thích mà khi nó đã thích rồi đổi sang các loại dở hơn thì nó chê mà đổi sang các loại khác có thể là cái loại mà nó đắt tiền hơn có khi con chó nó cũng chê nha mọi người nhé bởi vì cái cám này nó nếu mà nói là cái cám này nó cũng là một cái gọi là cái gọi là rất là là tính về cái độ hiệu quả của nó rất hiệu quả vì cái chất lượng của nó thì rất là ok và cái mức giá của nó thì lại rất là hợp lý đó thế tức là cái mức giá nó hợp lý và cái chất lượng nó ok thì có thể nó tương đương với những cái chất lượng của nó nó tương đương với những cái một vài cái loại cám mà giá cao hơn nó rất nhiều đó mọi người hiểu như thế cho nên có thể là sau đấy mọi người mua cái cám đắt tiền có khi là con chó nó vẫn chê không ăn nó cứ chuyện bình thường cái này qua cái video này xin lỗi mọi người nhé là về cái cái cái uh, sự đứt quãng nữa uh, ờ, hiện tại bây giờ thì ở trong kho nó còn một số cái loại là nó vẫn đang còn có sẵn thì mọi người có thể là tạm thời chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta dùng ừ, những cái loại có sẵn đấy là những cái loại giá nó lại cao mít lên một tí à, loại Acti bao Acti cũng 18 cân thì giá của nó là 1 triệu 250 nghìn thì cái đợt này là sẽ có các khuyến mại để để để cho mọi người mà đang dùng cái bao hồng hay là bao xanh mọi người có thể dùng sang được cái bao active sẽ có cái khuyến mại giảm giá một chút đó còn uh, để mà nó ổn định được cái uh, uh, nguồn hàng về thì khoảng một tháng rưỡi là từ cái công một cái công riêng chuyên các cái bao cám này thì khoảng một tháng rưỡi nữa là cái công nó sẽ về thì từ cái công này thì mình bên mình sẽ chủ động về cái nguồn hàng nó sẽ chủ động hơn rất nhiều thì mọi người có thể là đó uh, cũng thông báo để cho mọi người biết và ai mà cần cái cám này thì uh, uh, có thể liên hệ với mình uh, các cái cám của Đức uh, không còn cái nào cái uh, thương hiệu Bavaro, Bavaro và cái thương hiệu Josera của hãng Josera ok thứ ba đứa ra đi ăn này tiện quay cái bữa ăn của chúng nó luôn đợt này đang ăn ờ, cho chúng nó ăn giảm đi một chút cho nên mọi người thấy là cái lượng hạt nó cũng không có nhiều như lúc trước cho giảm đi một chút vì con chó nó hơi béo rồi mấy con này nó đều đang hơi béo rồi cho nên là phải cho cho nó cái lượng ăn nó giảm đi một chút thế mình mới nói là gì là cái câu chuyện là nếu mà chúng ta mà cho con chó nó ăn như là hướng dẫn của nhà sản xuất ấy, như cái lượng ăn hướng dẫn của nhà sản xuất với cái cám này thì với cái cái, cái, cái, cái cám của Đức rồi nhé ờ, thì nếu mà chúng ta cho ăn theo lượng ăn hướng dẫn của nhà sản xuất với con chó trưởng thành thì nó sẽ hơi béo cho một chút nó hơi bị thường một chút thì mọi người tùy bởi vì người ta phải hướng dẫn như thế bởi vì con con nó vận động rất là nhiều nó nghịch suốt ngày theo kiểu như thế thì những con đấy lại hơi thiếu một chút nhưng mà những cái con chó mà chúng ta nuôi ở nhà thì cái lượng vận động của nó nó cũng lượng vận động nó ít thôi chứ nó không có nhiều nó có lúc chơi có lúc nghỉ nhưng mà cái lượng vận động của nó trong ngày nó cũng ít thôi chứ không có nhiều thì cái lượng ăn như thế là có thể nó sẽ bị thừa mà thực tế là như bình thường mình cho con chó 40 cân ăn có bốn lạng mốt bao hồng chứ không có cho ăn nhiều bốn lạng bao hồng đâu còn nếu mà bao xanh có thể mình cho ăn bốn bốn lạng mốt lạng hai chứ cũng không cho ăn nhiều đâu nhưng mà chúng nó hơi béo cho nào ra đây nó xin đây. chị ăn đi siro đi đâu thì mới đi viện về à, xích ờ, mông ra này ok con chú ni này Chú ni xuống ăn đi Chú ni xuống dưới chu ni ăn nào đi la đi con của Pila đấy của đứa nào thì đứa đấy ăn Đó. mọi người xem cái bữa ăn hôm nay của chúng nó thân. Lần này phải giảm ăn một chút vì uh, cái con chó nó um, kiểu nó hơi uh, hơi béo chó một chút này Đây, nhìn siro này nhìn cái bụng này còn uh, con uh, Melsi thì nó nó nó nó, nó uh, bầu hỏng thì nó có béo một chút nó là bình thường nó còn béo cái bẹ sữa Villa thì béo từ trước rồi nhưng mà nhìn thì theo dõi theo dõi ở trên người siro thôi nhìn béo gầy theo dõi ở trên người siro là siro là hơi béo rồi đó mà cho ăn thì cũng vậy thôi chứ không có cho ăn nhiều đâu mà tức là nó đang ăn thừa ăn như thế là hơi thừa với số lượng ngon vâng. rồi ok phần của siro đâu ăn để dí vào chân gà là không dám ăn nữa ăn lặp lại đây rồi chúng ta ăn phần nữa ăn hết phần thì thôi đó mọi người đây tí tẹo tèo xong bây giờ ăn khoảng tầm vào ờ, coi như là à, hôm nay ngâm nở không nở bung hôm nay ăn thế thì vẫn phải ờ, khoảng dư cái bữa hôm nay ăn khoảng tầm ờ, ba uh, lạng chín cho ăn ít đi một tí Đó. đây là còn cái bao hồng rách khổ thành ra là nó còn cám nó xin lên trên mình thì vẫn còn uh, vài bao hồng để cho con chó nó ăn vẫn còn một vài ờ, cái bao hồng để cho con chó nó ăn là những cái báo cám mà trong cái quá trình vận chuyển cho mọi người ở trong cái thời kỳ mà nó có cái, cái covid thì uh, có những cái khu vực là mọi người đặt hàng nhưng mà đến cái lúc mà hàng nó đang trên đường đến ấy, thì cái khu vực ấy nó lại bùng nó thành khu vực màu da cam màu đỏ thì những khu vực ấy nó khó phát hoặc không phát được thì nó lại hàng nó bị chuyển về thế trong cái quá trình chuyển về ấy, thì chuột nó cắn thì lại